Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán tuần đầu tháng 9 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua một tuần tăng giá khá mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam hòa cùng nhịp tăng của chứng khoán thế giới. Chứng khoán Việt Nam đã có một tuần bứt phá, bứt phá vượt qua vùng 850 lên uh, vượt qua tiếp vùng 875, đóng cửa tuần ở mức là 878. Tuy nhiên, phiên cuối tuần có một chút kém vui, đó là uh, thị trường tăng rất tốt đầu phiên nhưng cuối phiên thì gặp áp lực bán mạnh và vẫn giữ ở thế tăng điểm nhưng không được tăng quá mạnh, không được cao nhất trong phiên. Tuần qua có 5 phiên thì 4 phiên thị trường chứng khoán của chúng ta tăng, có một phiên đi ngang thôi. Có lẽ là một số thông tin được uh, bất lợi, được hé lộ trước và có một số người biết trước tin nên đã tranh thủ bán cuối phiên. Vì như chúng ta biết uh, cùng ngày uh, tối ngày thứ sáu thì đã khởi tố bắt giam chủ tịch ủy ban thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Đó. À, có thể thông tin này nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường một hai phiên đầu tuần. Tuy nhiên về xu hướng chung có lẽ thị trường của chúng ta cũng sẽ ổn định thôi, sẽ không có cái gì quá mạnh, quá ghê gớm cả. Bởi vì dần dần chúng ta đã hội nhập quốc tế lâu, thị trường chứng khoán cũng đã tồn tại thời gian lâu nên việc uh, một số cán bộ lớn hoặc chủ chốt uh, bị vi phạm pháp luật và bị khởi tố thì cũng không có gì là lạ cả nó vẫn ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nhưng có lẽ không quá lớn và không quá dài à, tuần qua à, về chứng khoán thế giới thì chúng ta biết là tiếp tục tăng mạnh Dow Jones đã tiến ờ, sát đỉnh cũ rồi còn cách đỉnh cũ có 3% thôi còn ngược lại hai chỉ số khác S&P 500 thì đã vượt đỉnh cũ rất là xa rồi đó đỉnh cũ 3.400 hiện nay đã là đóng cửa trên 3.500 à, vượt đỉnh cũ uh, trên 3% còn Nasdaq thì vượt đỉnh quá sâu rồi vượt đỉnh gần 30% rồi Đấy. có thể nói kỷ nguyên của chứng khoán Mỹ hiện nay là chúng ta biết là thị trường chứng khoán đã không còn là hàn thử biểu nền kinh tế nữa đó chúng ta biết là như thế thị trường chứng khoán hiện nay đã tách rời hoàn toàn khỏi nền kinh tế thực tất nhiên là nó tách rời được bao lâu và khi nào nó quay trở về đúng bản chất của nó thì chúng ta chưa biết được nhưng có lẽ là điều không tốt sẽ sớm xảy ra thôi không có cái gì là tăng tăng mãi và thị trường cũng thế bản chất thị trường chứng khoán là dựa trên uh, kết quả kinh doanh các doanh nghiệp nhưng chúng ta biết là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay thì không dựa trên kết quả làm ăn của các doanh nghiệp nữa và có một điều nó chúng ta lưu ý là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay nhé nó còn có một đặc điểm khá là ban căng nữa Ừ, đợt vừa rồi thì bị ờ, hơi đấy quý vị lưu ý nhé tức là điểm ban căng nhất của thị trường chứng khoán Mỹ chính là nằm ở chỗ là các doanh nghiệp hiện nay thì nợ rất là lớn và các doanh nghiệp đợt trong 10 năm vừa qua thì do chính sách lãi suất thấp của Fed các doanh nghiệp vay tăng nợ lên rất là lớn và chủ yếu phục vụ mục đích vay nợ để làm gì không phải vay nợ để mở rộng sản xuất với các bạn nhé vay nợ để mua cổ phiếu quỹ và sẵn sàng chi trả cổ tức về mua cổ phiếu quỹ vượt cả phần lợi nhuận tích lũy trong 10 năm qua đây là một điểm nó rất là đáng buồn và nó sẽ tiềm ẩn rủi ro rất là lớn cực kỳ lớn luôn quý vị lưu ý tức là nó tiềm ẩn rủi ro rất là lớn các ờ, không chỉ một doanh nghiệp đâu rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ thời gian vừa qua đều như vậy ví dụ như uh, McDonald's chẳng hạn đó thì tăng uh, nợ, tăng tăng uh, nợ rất là nhanh Đấy, tổng nợ hiện nay là 33 tỷ tăng gần 5 lần so với cuộc khủng hoảng 2008 tức là 2008 thì tổng nợ chỉ rơi hơn 6 tỷ nhưng với cái mức tăng uh, gần 30 tỷ nợ này là tăng để làm gì thì tăng một phần là để chi trả cổ tức và một phần là chủ yếu là để mua lại cổ phiếu Tức là chúng ta có thể nhìn thấy là gì? EPS của các doanh nghiệp SP500 tăng không phải là tăng do cái lợi nhuận dòng tăng hay là cái mở rộng sản xuất đem lại lợi nhuận tăng mà tăng là do doanh nghiệp vay nợ nhiều vì lãi suất gần như bằng không mua lại cổ phiếu tức là giảm cổ phiếu lưu hành thì đẩy cho EPS tăng có thể nói đây là EPS tăng nhân tạo chứ không phải eps thực sự tăng chúng ta lưu ý điều đó nhé và nếu khi thị trường lao dốc số cổ phiếu quỹ đó lao dốc bị trích lập dự phòng đấy rồi lúc doanh nghiệp hết tiền mặt đến kỳ phải trả nợ phải bán cổ phiếu quỹ dài chúng ta biết là cái hiệu ứng tuyết lan nó sẽ kéo thị trường đi một cách nó rất là kinh khủng chưa kể là cái hiện nay lãi suất của Fed đang thấp nhưng mà hoàn toàn nếu lạm phát leo thang vượt mục tiêu lãi suất của Fed có thể tăng lên và lúc đó sẽ đẩy doanh nghiệp đến tình trạng phá sản <coughs> nói chung là khá nguy hiểm chúng ta có thể biết là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay là nó đang ở ngày thổi cho quả bong bóng một một to đó chúng ta biết là nền kinh tế thực chúng ta thì rất nhiều ngành là tê liệt rồi à, hàng không tê liệt rồi ngành du lịch dịch vụ và các ngành khác liên quan đến dịch vụ là gần như tê liệt ngành khách sạn nghỉ dưỡng các kiểu nói chung là nó rất là khó khăn đấy không đơn giản đâu ngay cả ở đất nước chúng ta cũng vậy thôi do vậy chưa kể GDP thì cũng âm rất là nặng đó, chúng ta biết là không hiểu là thị trường lập đỉnh lập lập đỉnh vì cái gì đây chúng ta có thể điểm qua GDP của thế giới thì chúng ta biết là nó ở mức như thế nào thôi đây, GDP của Mỹ tính theo năm thì đến thời điểm hiện tại là âm 9,1% của châu Âu là âm 15% còn tùy từng nước có những nước ví dụ như Anh rất là tệ ờ, GDP âm 21% tức là tính trung bình của châu Âu thì là âm 15% Mỹ thì âm 9% ờ, Nhật Bản ờ, cũng âm 9%. Nói chung là chúng ta biết là mọi thứ đang rất là tồi tệ. À, dịch Covid này không ảnh hưởng đơn thuần đâu. Còn thị trường chứng khoán lập đỉnh thì chúng ta không biết lập đỉnh vì cái gì thôi. À, chào mừng vì GDP âm hay là chào mừng vì kinh tế khó khăn hay vì cái gì. Nhưng nói chung là cái này nó đang ở trạng thái là quá đà. Quá đà quá sâu và chúng ta biết là quả bong bóng sớm muộn thì nó cũng sẽ phát nổ thôi. Trong một đám đông thì sớm muộn sẽ có người khôn lói chạy trước và khi có một làn sóng kích hoạt bán thì nó sẽ là ngòi nổ kích hoạt làn sóng bán tháo lúc đó chắc chắn thị trường sẽ rơi rất là kinh khủng không đơn giản có lẽ đợt rơi tháng 3 chưa là cái gì cả nhưng hiện nay chúng ta chưa thấy và chúng ta phải chờ đợi thôi nhé thị trường Mỹ vẫn đang tiếp tục lập đỉnh thì chúng ta chưa biết được xét về thị trường Việt Nam cũng vậy xét phân tích kỹ thuật thì rõ ràng là thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng giá nhé chưa có dấu hiệu ờ, kết thúc đâu chưa thấy nhấp nháy tín hiệu bán gì cả và tuần tới hoàn toàn đích đến của thị trường sẽ là chinh phục ngưỡng 900 vượt lên nhưng theo tôi có lẽ khi chinh phục được ngưỡng 900 nó sẽ là đỉnh của thị trường tất nhiên là chúng ta chờ đợi thêm thôi à, trong tháng 9 nhiều khả năng thị trường sẽ tạo đỉnh trong tháng 9 bởi vì chúng ta biết đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì các doanh nghiệp bắt đầu báo cáo quý hoạch kinh doanh quý 3 lúc đó thì chúng ta biết quý 1 thì nhà đầu tư không quan tâm quý 2 thì bảo đã phản ánh vào giá nhà đầu tư hy vọng thị trường sẽ phục hồi trong vào cuối năm 2020 và đầu 2021 nhưng đến quý 3 thì sự thiệt phũ phàng nó sẽ không như mong đợi nhà đầu tư kết quả kinh doanh chắc chắn là nó sẽ cũng không được tốt và lúc đó thì có thể nó sẽ kích hoạt làn sóng bán tháo bởi vì quý 3 không tốt thì quý 4 nhiều khả năng cũng không khá hơn gì đâu và bức tranh lúc đó bức tranh 2021 nó sẽ dần được hé lộ nó sẽ không hề tươi sáng như nhà đầu tư kỳ vọng là dịch Covid được khống chế kinh tế lại tăng trưởng trở lại mạnh mẽ đâu mà rất có thể bức tranh phía trước nó sẽ rất là ảm đạm đó do vậy tôi vẫn uh, ờ, dưới quan điểm tuần trước tôi vẫn nói các bạn là thị trường có thể vào nhịp tăng quan điểm cá nhân tôi tôi sẽ bỏ qua nhịp tăng này tôi đứng ngoài tôi chờ đợi khi nào thị trường hết động lực nhịp tăng nhấp nháy tín hiệu bán xuống thì tôi sẽ canh bán xuống thôi đây là quan điểm cá nhân của tôi tôi vẫn giữ xu hướng như vậy đó với chỉ số vn index cá nhân tôi tôi vẫn dự đoán là tuần sau vn index sẽ điều chỉnh đầu tuần và hoàn toàn có thể quay trở lại guồng tăng giá có thể trong 1-2 tuần tới sẽ vượt được đỉnh 900 trước khi tạo đỉnh thật và quay đầu đi xuống. Quan điểm cá nhân tôi, 650 vẫn chưa chắc là đỉnh của đáy của năm nay và có thể đáy của năm nay hoặc là đầu năm sau sẽ sâu hơn cái đáy 650 này. Tôi thì mạnh dạn dự đoán sâu hơn tầm 10 20%, tức là tầm 550 600 mới là đáy của cuối năm nay hoặc đầu sang năm. Còn tất nhiên là đấy là dự đoán, còn chúng ta chờ đợi xem nhá. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi quý vị nhá. Tôi có thể đúng, tôi có thể sai còn đây là tôi cung cấp thêm cho quý vị một góc nhìn thôi chứ còn tôi không phải là thánh thần gì cả đúng chỉ số vn e 30 thì vn e 30 cũng ờ, mất mé đỉnh cũ rồi đỉnh cũ là 843 như vậy nếu vn index mà hướng đến 900 thì vn e 30 hoàn toàn có thể hướng đến vượt cái đỉnh 850 ờ, có thể lên đến tầm 870 880 nhá quan điểm tôi thì tôi sẽ ưu tiên là trong tháng 9 này ưu tiên canh khi nào VN-Index và vn index 30 đảo chiều đi xuống tôi ưu tiên canh bán xuống còn thị trường lên tôi có thể chấp nhận đứng ngoài cái nhịp cuối cùng này đối với chỉ số chứng khoán phái sinh thì hiện nay cái chỉ số chứng khoán phái sinh bám rất sát cơ sở rồi rất sát vn index 30 do vậy tôi tôi vẫn ưu tiên chỉ số chứng khoán phái sinh Đấy, vùng 860 880 sẽ ưu tiên canh bán xuống nha còn tất nhiên là khi có tín hiệu có thể bán thấp hơn nhưng hiện nay chưa thấy tín hiệu thì ưu tiên tức là phải sinh tăng tầm 4 ờ, 50 điểm nữa đấy là vùng bán thôi đối với một số mã cổ phiếu chủ chốt VIX thì vẫn không cho xu hướng gì quý vị nhé tăng giảm không rõ ràng vẫn đi ngang thôi Vinhome cũng vậy nói chung là họ nhà VIX thì từ lâu tôi khuyến nghị quý vị là tránh ra ngoài đứng xa không có đánh đấm thì họ nhà VIX cả vì VRE cũng vậy thôi Ờ, họ nhà VIX tuần tới sẽ tiếp tục đi ngang chưa xu hướng Vinamilk đang có chỉ báo xu hướng tăng Ồ, ờ, Vinamilk hiện nay đang 119 như vậy Vinamilk có thể hướng đến vùng đỉnh cú 125 Vietcombank đi ngang rồi không có tín hiệu tăng giảm gì hết không hiểu động lực tuần tới sẽ đi đâu BIDV BIDV lại phát tín hiệu tăng giá nha BIDV đã chinh phục ngưỡng 40 như vậy DV DV có thể hướng đến vùng giá 42 43 CTG cũng phát tín hiệu tăng giá CTG hoàn toàn có thể tiếp tục đã vượt qua vùng giá 25 rồi có thể hướng đến vùng giá 27 28 VP Bank cũng đã vượt qua 2635 sẽ hướng đến vùng giá 25 Techcombank cũng vượt qua 21 rồi có lẽ sẽ hướng đến vùng giá 23 VVBank à, VVBank hướng đến vùng giá 25 rồi Sao Thái Bạch STB à, có lẽ là hướng đến vùng giá 12 xa hơn là 12 năm thì thôi SHB thời gian qua tăng khá tốt có lẽ là SHB đang hình thành những đỉnh thấp dần nhá đỉnh trước 16 có lẽ đỉnh lần này hướng đến vùng giá 15 15 năm thôi hiện nay giá đang 14 nhóm cổ phiếu ngân hàng đa số cho tín hiệu tăng đối với cổ phiếu uh, Midcap đó còn Vietcombank và đầu ngành thì lại cho tín hiệu đi ngang hoặc là VIX đi ngang Vinamilk cho tín hiệu tăng nhẹ SAB cho tín hiệu đi ngang không rõ ràng xu hướng đối với ngành hàng không ngành ảnh hưởng rất nặng nề à, ờ, HVN vẫn đang đi ngang có lẽ sẽ sớm bước nhịp giảm thôi VGC cũng đang đi ngang quanh 100 có lẽ VGC chia tay mốc 100 này có lẽ đi về nơi rất xa đối với các cổ phiếu riêng lẻ khác Gát, gát đi ngang quanh 74 không có nhiều tín hiệu tăng giảm. Mansan, Mansan do tín hiệu tăng nhẹ. Nếu vượt qua vùng giá 55, Mansan có thể hướng đến vùng giá 58. Nói chung là cho tín hiệu tăng nhẹ, tiếp tục tăng. MVKG đang bứt phá, bứt phá 92 rồi. MWG sẽ hướng đến vùng giá 100 thôi cổ phiếu vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng sẽ cho tín hiệu bứt phá rồi có lẽ nó sẽ hướng được đến vùng giá 65 tự dung lại thì các cổ phiếu kép cho tín hiệu bứt phá các cổ phiếu trụ cột blue chip thì cho tín hiệu đi ngang như vậy nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. Tất nhiên là ngắn hạn có thể điều chỉnh do ảnh hưởng của thông tin à, khởi tố bắt giam chủ tịch à, thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung à, vào cuối tuần. Đó là cái góc nhìn và và phân tích nhận định của TGC đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và đối với một số mã cổ phiếu chủ chốt. À, hy vọng sẽ cung cấp thêm cho quý vị góc nhìn và có thêm cái tư liệu để quý vị phân tích và xử lý trong quá trình đầu tư mình được tốt hơn. Chúc quý vị có một tuần Ờ, giao dịch thành công